Lỡ mình nổi mụn thì sao? Thế bảo mụn không ngừa được nhỉ? <laughs> Kem ngừa mụn mát da Hazelin, hãy ngừa mụn mỗi ngày. Ai bảo mụn không ngừa được?